Tọa lạc tại vị trí trung tâm của thành phố Hà Giang, số 125 Nguyễn Thái Học, thành phố Hà Giang, đối diện trường chính trị thành phố Hà Giang, Spa Phố Diên được biết đến là một địa chỉ làm đẹp uy tín, trong không gian sang trọng không kém phần ấm cúng, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện. Spa Phố Diên tiếp đón bạn vào một cuộc hành trình trải nghiệm với những cảm giác thư giãn, thoải mái nhất với trang thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản và nghiên cứu chuyên sâu về phun xăm thẩm mỹ trong và ngoài nước. Spa Phố Jin tự tin mang đến khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất để luôn đồng hành cùng sắc đẹp phái nữ. Tại đây, chúng tôi có các dịch vụ làm đẹp như phun mày tán bột vi điểm, phun mày tán bột 6D, phun môi phủ bóng collagen, phun môi phủ bóng collagen cấy tế bào, phun mí mở trong, phun mí mất nai, phun nước ruồi phú quý, phun tóc giả, xóa nước ruồi, xóa hình xăm, chuyên phun màu thẩm mỹ mày môi mí. Đặc biệt, Phố duyên nhận làm đẹp xóa sửa tất cả các ca mày môi mí bị hư hỏng từ nhẹ đến nặng, cấp phiếu bảo hành, cam kết bao đẹp cho từng khách hàng. Thấu hiểu được tầm quan trọng của cái đẹp đối với mỗi người phụ nữ, khách hàng khi đến với spa Phố Duyên có nhu cầu thẩm mỹ mày môi mí đều sẽ được spa Phú Duyên thiết kế đo theo tỷ lệ vàng của khuôn mặt từng khách hàng tạo nét đẹp hài hòa, tự nhiên, phù hợp với khuôn mặt khách hàng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự an toàn của khách hàng được spa duyên đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, các dụng cụ thẩm mỹ tại đây hoàn toàn riêng biệt cho từng khách hàng. Màu mực hữu cơ giữ được từ 1 năm rưỡi đến 3 năm với chân mày và từ 3 đến 4 năm với mí và môi. Cam kết không chỗ xanh chỗ đỏ đối với thẩm mỹ mày môi mí sau khi màu bong và ổn định mực, khách hàng được bảo hành tận 3 tháng đầu dặm miễn phí. Hơn hết, trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ tại Spa Phố duyên quý khách hàng sẽ không hề có cảm giác đau, làm xong không sưng, không cần nghỉ dưỡng, ăn uống nghỉ trời thoải mái. Spa Phố duyên nét đẹp tự nhiên, ưu tiên hàng đầu. Đặt lịch ngay hôm nay để được trải nghiệm dịch vụ với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn tại Spa Phố duyên Mọi thắc mắc cần được tư vấn, xin vui lòng để lại số điện thoại ngay bên dưới video hoặc inbox trực tiếp cho pet. Spa Phố duyên hân hạnh được tư vấn miễn phí cho bạn.